Rồi, hôm nay bé học bài gì đây? Bài đầu tiên của chương trình tiếng Việt lớp 3 Cậu bé thông minh Rồi, bé nào đọc đi Ngày xưa có một vua ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng Nếu không có thì cả làng phải chịu tội được lệnh vua cả vùng lo sợ Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha Cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua Con sẽ lo được việc này, người cha lấy làm lạ, nói với làng, làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc ôm sầm, vua cho gọi vào, hỏi cậu bé kia sao dám đến đây làm ầm ĩ muôn tâu đức vua cậu bé đáp bổ con mới để em má bắt con đi xin sữa cho em không xin được liền bị đuổi đi vua quát thằng bé này láo dám đùa với trẫm bốn ngươi là đàn ông thì để sao được cậu bé bèn đáp muôn tâu vậy sao đức vua lại ra lệnh cho lại ra lệnh cho nàng con phải nộp gài chống biết để chứng hạ. Vua bật cười, thầm khen cậu bé, cậu nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cổ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim sâu, nói: "Xin ông về tâu đức vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thực sắc để xẻ thịt chim, vua biết là đã tìm được người giỏi bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. Chuyện cổ Việt Nam. Rồi, bây giờ con đọc xong rồi đó thì con xem coi mấy cái từ quan trọng nào mấy từ quan trọng là đánh, đánh dấu màu đen đó dạ thì con đọc mấy cái từ đó đi những cái từ này là những cái từ con phải học thuộc lòng à đọc để biết từ mới dạ. rồi xong học thuộc lòng mấy từ này nha dạ. kinh đô là gì dạ kinh đô là nơi vua và triều đình đóng ôm sòm là gì ôm sòm là ầm ĩ gây náo động trọng thưởng là gì tặng cho phần thưởng lớn ừ, rồi tiếp theo là cái phần trả lời câu hỏi thì ở đây có bốn câu hỏi nè dạ bốn câu hỏi thì bây giờ con phải trả lời từng cái câu hỏi dựa trên cái bài học mà mình đã học đó, thì câu hỏi thứ nhất là nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài thì đọc lại coi lại trong bài coi đọc hầm trong bài xong rồi trả lời coi như là nhà vua hạ lệnh cho tìm kế gì đây Dạ là tìm kế là là là là lấy một là cả làng là mỗi làng phải nộp một con gà trống biết để trứng. Đúng rồi. Rồi câu số 2 Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh nhà, của, của nhà vua? Bởi vì nhà vua nói rằng nếu không có thì mỗi làng thì nếu như không có thì cả làng phải chịu tội đúng luôn rồi qua câu số 3 coi cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý là cậu bé nói rằng bố bố cậu bé mới để em bé bắt bắt đi xin sữa cho em đúng rồi rồi cái câu số 4 cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì vì sao cậu bé yêu cầu như vậy đọc ở trong bài đọc trong, trong bài coi Dạ là hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu nói xin ông về tâu đức vua rằng cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Ừ. Là cậu bé đã... Vì Hôm... sao? Vì... Vì sao cậu bé là yêu cầu như vậy? Vì... Vì một con chim sẻ nhỏ thì không có thể làm ba mâm cổ được. Ừ. Mà một cái cái gì đó đọc lại coi chỗ, dạ chỗ là cái, cái, kim gì đó dạ là cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim và nói xin ông về đâu về tâu đức vua rèn cho tôi chiếc kim này, chiếc chiếc kim này thành một con dao thật sắc để ừ. xẻ thịt chim tức là cậu bé muốn dùng cái hình ảnh lấy cái chiếc kim chiếc kim khâu nhỏ bé chút xíu đó để rèn một con dao thật sắc thì sẽ chim nghĩa là phản lại đối lập lại với cái câu hỏi cái, cái yêu cầu vô lý của ông vua đúng không dạ ừ, cũng giống như vậy con chim sẻ nhỏ làm sao làm tới, được tới ba mâm cổ to được cho nên là ông vua ông mới, mới biết rằng cậu bé này rất là thông minh đúng không dạ rồi còn cái phần kể chuyện nè kể chuyện dựa vào các tranh sau kể lại từng đoạn của câu của của câu chuyện cậu bé thông minh thì ở đây hội người ta vẽ nè ừ. thì mình phải nhìn vào đây cộng với mình đọc thêm trong cái bài này đọc tới lui xong mình mình mình, mình mới nhìn vào đây mình liên tưởng cái câu chuyện mình kể lại để dạ. lại cho bạn bè hay là mấy bạn khác nghe ví dụ vậy không dạ rồi tiếp theo cái phần chính tả rồi <coughs> phần chính tả thì có câu 1 tập chép cậu bé thông minh từ hôm sau cho đến sẽ thịt chim thì, thì, thì coi trong bài đó chỗ nào từ hôm sau đó đầu mình chép lại dạ Đúng dạ ừ. từ hôm sau mà chỗ nào đâu coi kỹ coi dạ hôm sau dạ để con 7 ở đây ạ. À. Đến sẽ thì chim. Ở đây. Ừ. Từ hôm sau nè, chỗ nào chỗ nào từ hôm sau đâu. Vậy dạ đây. Đó, ở ờ, ừ, đúng rồi đó. Còn cái đoạn 3 đó. Số 3 nè. Bắt đầu từ số 3. Dạ. Giờ ở đây nó có cái câu hỏi nhỏ lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ừ, do trong bài lật qua cái bài này vừa nói của cô bé đâu dạ đây ừ, ừ, dạ là dạ đây sau dấu câu nào đâu dấu này dạ dấu gạch nối này. dạ dấu gạch đầu hàng sau hai chấm nè đó, thì coi trong bài đó thì rồi thêm là gì những chữ nào những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa đó, thì dạ là thưa thầy là dạ là dạ là chữ ngày chữ vua ừ. và chữ những chữ sau dấu chấm và là viết đầu đầu dòng dạ. đúng không dạ đây chữ hôm ừ. những chữ sao dấu chấm cái đường vậy dòng cậu. và sao dấu gạch nối vậy là cậu cậu cho là sao dấu chấm nè viết đầu dòng nè dạ viết đầu dòng nè sao dấu chấm nè đầu dòng nè rồi ờ, cái phần chính tả phần điền vào chỗ trống a là điện l hay n vậy à, là gì đây? lệnh vậy là mình điền chữ l ừ. còn nộp bài là chữ vậy là chữ n rồi. hôm hôm nọ là chữ n luôn ừ. hả rồi câu b coi an an và an kìa an và an đàng hoàng đàng đàng hoàng là chữ an có không có g có g hay không g dạ có g ừ. rồi đàn ông đàn ông là không có g ừ. sáng lo sáng loáng sáng loáng là sáng có g không là dạ sáng phải có g dạ vậy là có g ừ. nó dễ không dạ rất dạ dễ rồi viết vào vở những chữ và tên còn thiếu trong bảng sau ví dụ như ta cho bên đây là cột bên đây là số thứ tự nè đây là chữ nè mình viết cái tên của cái chữ này vào đây dạ ví dụ đây a thì là tên chữ là a á thì bên đây cũng là á ừ. ớ thì bên đây là chữ là ớ, là bờ bờ thì mình ghi chữ bờ bơ quyền bờ dạ cờ thì là cờ có quyền cờ ừ. g c h CH CH và chữ cờ và chữ H phần chữ chờ đúng chưa dạ đó thì tương tự như chữ giờ chữ đờ chữ e chữ e đọc làm sao thì cũng ghi vậy đọc chữ đó làm sao thì ghi cái tên chữ như vậy dễ thôi rồi đó là kết thúc cái bài số 1 bài đầu tiên của môn tiếng Việt lớp 3 qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ học tiếp bài này hai bàn tay em đúng không dạ ừ. rồi hẹn gặp lại các bạn video lần sau